Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đàn Cha đây Và hôm nay mình sẽ diễn cho các bạn cách tải và sử dụng dơm nha Thì uh, giờ bắt đầu nè Rồi à, Thì uh, các bạn cũng biết đấy Phần mềm dơm là một phần mềm Phần mềm là đỡ mà Người ta chia sẻ màn hình xong rồi Xong rồi chia nói chuyện, đỡ nói chuyện ờ, gặp gỡ gặp gỡ đâu gặp gỡ mấy cuộc gọi đâu hôm qua cái này giờ giờ là đang trong dịch nên người ta cũng dùng này rất nhiều để mà học online nên, nên là phần mềm dơm rất là nổi rồi thì chúng ta chỉ làm nha đầu tiên các bạn gửi là dơm download đây là các bạn ờ, đây rồi Vậy các bạn xuống dưới các bạn xem nha Đây các bạn thấy là download center Giờ mấy cái phần trên cùng mấy các bạn nhấn vào Rồi tiếp theo là các bạn nhấn vào cái nút tải xuống ấy Rồi Thì uh, lúc đã tải xong ấy Đây các bạn uh, nhấn vào Ấn vào cái mà mới tải Các bạn nhấn nút run rồi, thì uh, nó sẽ đang từ cài ra thì các bạn uh, cứ đợi nha. Rồi, giờ thì giờ à, giờ bật lên đúng không? Giờ, giờ các bạn nhấn nút uh, cho là meeting. Nếu mà các bạn có nick đây, còn nếu các bạn không có nick vô mê thì các bạn nhấn vào sai nè. Các bạn uh, đang nhận nhập email của bạn, phần này là nhập email, còn phần này là nhập mật khẩu như vậy còn mà nếu các bạn mà ờ, muốn không muốn nhân nhật như vậy thì các bạn có thể nhân nhật kiểu khác giống kiểu giống như là kiểu là đang nhập bandit gogo của bạn à rồi đang nhập bandit facebook hay đang nhập bandit xo giờ tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ uh, nhấn vào cho là meeting để mà uh, cho nó vô trong một cái uh, cuộc gọi nào đó và uh, các nếu các bạn mà không muốn uh, không có nick uh, giờ mấy thì các bạn có thể đăng nhập bằng uh, nick Google, nick Facebook hay là nick XXO của các bạn. Còn những bạn nào mà không có nick đây thì các bạn có thể nhấn vào cái hình một cái con chuột bên đang chỉ à, để sign up free qua à, nó sẽ mở lên một trang web mà các bạn đăng ký nha đây giờ mình bật go ghi email vô nha là gì đó rồi giờ mình đang nhận đâu đúng không tiếp theo đây là người ta sẽ gửi một cái email mà đợi chứng minh đây đợi mà chứng minh nít đây rồi thì uh, chúng ta sẽ bật bật vô gmail bí bí bật vô mail mình đợi mấy xem cái cái mà người ta gửi rồi thì uh, chúng ta đẹp vào gmail đúng không được các bạn thấy cái phần trò này không nó ghi là zoom đây các bạn nhấn vào rồi các bạn nhấn vào nút updated as soon đấy thì là uh, chúng ta đã vô được rồi giờ tiếp theo các các bạn thấy cái phần này không thì các bạn uh, ghi họ tên đây là uh, họ à, cũng đây là tên fish name là họ last name là tên password là mật khẩu còn coffin password là ghi là mật khẩu nha và các bạn phải nhớ là mật khẩu nó phải có ít nhất là 8 8 8 chữ 8 chữ số và nó cũng có ít nhất là một một cái ờ, một cái chữ một cái chữ ấy rồi, ngoài nó cũng có một cái số nữa Có chữ với số Nha Rồi Giờ chúng ta ghi em à. Rồi thì à, mình đã ghi xong rồi đúng không? Rồi thì à, mình vừa nói cho các bạn một cái mà mật khẩu cần phải có nữa đó chính là nó bao gồm cái ờ, cái gì ta à, nó có in hoa có có cái chữ in chữ hạt số in hoa và một cái là không in hoa đấy ờ giờ mình uh, mình làm đợi mình nha rồi đợi mình copy cái cái này á đấy các bạn ờ, lúc các bạn ghi xong thì các bạn ờ, thì ờ, ghi mật khẩu ghi mật khẩu lại rồi đây nhỏ rồi đúng không giờ tiếp theo là các bạn uh, làm coi 10 10 gia sư đô 10 uh, cái gì à 10 những uh, bạn video hay gì á nhưng mà các bạn có thể bỏ qua cũng được bỏ qua mời bạn đi vào bỏ thời tiết lâu giờ các bạn thấy thì các bạn đã xong các bạn đã đăng ký xong rồi giờ giờ cuối giờ các bạn đã đăng ký xong các bạn tắt đi càng vô giờ và các bạn đi nhật à các bạn đi nhật vào rồi giờ sau khi các bạn đã đi nhật xong rồi đấy về xong rồi đúng không đấy các bạn thấy ờ, thấy kia mấy cái phân này rồi thì mà chị chỉ ờ, các bạn cách sử dụng nha thì đây thì uh, nó có bốn cái bốn cái khu chủ đơ là hôm chat meeting và contact còn có nghĩa là cái đây là chỗ trang chính nè chỗ trang chính của ứng dụng và cái đây là phần uh, nói bữa đây là phần uh, phần cục hẹn nữa mẹ chỗ mẹ gặp ấy còn cứ cái cuối cùng này là danh dạ cũng là những cái con số mà mình lưu vô được mà gọi lại có thể lúc nào gọi lại ở đây thì mình thì trang kính thì mình sẽ xem chị em thì các bạn thấy ấy nó có bốn cái nút ở trong trang chính này đó chính là new meeting là new meeting tone shadow và share screen thì uh, cái đầu tiên new meeting là các bạn có thể là à, bật các bạn bật qua nha để các bạn kết nối ấy các bạn bật qua rồi các bạn à, ờ, thấy thấy cái cho Arduino đúng không cái này là à, có tiếng à, các bạn chèn cái tiếng của các bạn vô như vậy nha các bạn chèn chèn cái tiếng micro của các bạn vô ấy nhấn vào join with computer Arduino rồi thì thế thì nó mới vô là nó dây rồi giờ giờ là mình có thể mời mời các bạn vô để mấy uh, gọi nói chuyện ấy nên là những thầy cô thường hay tạo ra mấy cái phòng này nữa mới uh, dạy cho mấy em học sinh và uh, có hai cái nút có nhiều nút bên đây thì mình sẽ chỉ uh, cái nút mute này là uh, tắt uh, nhấn vào à, nếu mà nó ghi là in mode là tách âm thanh còn mute là có âm thanh micro của mình và cái bàn phần mũi tên này ấy là nó đỡ chọn thêm ấy nó là chọn microphone nè chọn cái ờ, chọn cái kiểu ờ, loa à rồi kiểm tra test thử cái loa và cái microphone đấy rồi giờ tiếp theo là cái start video các bạn nhấn ra để mình cho nó bật vô kia ờ, phần uh, video là tắt bật camera của bạn ấy rồi đây là độ mới chọn cái camera kiểu khác ấy hoặc là uh, chọn uh, thay đổi kia uh, hình thay đổi kia uh, cái là video camera nó là sao còn đây là chọn chọn cái kiểu mấy uh, hình ảnh đẹp mà ra khỏi đây rồi Rồi giờ còn cái invite mà là mời bạn bi vào trong mình nữa mấy chuẩn bị nói chuyện chơi và mình ghi tên vô thông lâu mình copy copy mình có thể copy cái này để gửi cho bạn bi copy cái này để gửi cho mấy học sinh cũng được để mấy học sinh vô link đó để mấy học và tiếp theo chúng ta lấy cái manager pass là trong này là mình uh, mình có thể xem được có bao nhiêu thành viên trong này vậy nó có nói hay không cái này à, là, nó có nói còn cái này là không là cái video nó có hiện hay không và trong này các bạn cũng có thể nói chuyện cái này mua ấy là các bạn nói chuyện với bạn bè nhưng mà uh, cái này là dành cho những thầy cô à nếu mà nữa mà cho mấy học sinh ấy là uh, tắt micro cho thầy bật micro thôi còn đây là mood ô là nó chỉ là gì đây à, bật bật hết micro của những học sinh còn cái này tắt hết micro của học sinh như vậy à, bởi với mình là admin mình là gì ta chủ của cái phòng này nên là mình có thể tắt nó tắt bật à, cái micro lên là mô cho nó thay đổi tên thôi à. đấy cái này là dành cho những người mới đề phòng đây mấy cái này là nếu mà bạn là ờ, chủ của cái form này ấy, thì các bạn có thể có mấy cái này nha rồi tắt đi thì tiếp theo là nó là chay screen để nó sẽ có nghĩa là chia sẻ chia sẻ cái màn hình máy tính mình là mấy thầy cô thường bật cái đó ấy. thì mình thấy ấy, nó có đó cũng có thử thay vì cái bật vô cái mấy cái màn hình ấy máy tính ấy nó cũng có thể chọn mấy cái gì ta mấy cái uh, ứng dụng mà quay mấy cái ứng dụng còn nếu các bạn không muốn cái bạn bật Evan chat cái bạn chọn cái phân nào cái button screen là các bạn có thể chọn phân nào ấy các bạn kéo cái hình uh, chữ nhật đó rồi xong rồi các bạn thẻ ra thì uh, nó sẽ quay cái khu mà hình chữ nhật đó mà các bạn đã kéo ấy còn đây là uh, quay cái tiếng âm thanh thôi cái này là quay quay cái camera thứ hai kiểu vậy rồi giờ vô mũi tên đấy là các bạn uh, chọn chọn là chọn mấy kia kiểu mà chia sẻ ấy nó có thể chia chia sẻ một cái màn hình nó có thể chia sẻ hai cái màn hình vậy đấy rồi giờ cái tiếp theo là phần chat rồi các bạn có thể chat vào trong cái phòng này để mà mọi người có à, gửi qua để mấy mọi người có thể thấy và chat nói chuyện mấy học sinh thì nó có việc này của ông thầy thì chỉ ờ, nói thôi đấy rồi tiếp theo là record có nghĩa là quay lại quay lại uh, cuộc con ờ, nói chuyện này thì nó có mình có thể quay lại cái phong quay lại cái mà quay lại cái cảnh mấy uh, uh, chúng ta đang nói chuyện thì đã chắc đồ kiểu vậy rồi tiếp theo là ly trên là à, theo kiểu mà cảm giác là sao ấy hay hay là vỗ tay như vậy rồi còn nếu các bạn muốn vô kia muốn cho nó to màn hình hết cỡ ấy, các bạn nhấn vô enter full screen rồi còn nếu các bạn muốn tắt thì các bạn sẽ nhấn vào end rồi các bạn nhấn vào end meeting for đây thì uh, cái end meeting for là tắt hết uh, mấy cái tắt hết phòng luôn à, thì ờ, cái này chỉ dành cho gì ta ông chủ ờ, chủ phòng thôi còn cái clip meeting này uh, clip meeting này là uh, là lời thoại cái cục nói cục cái phòng này khỏi uh, là mình le coi cho người ta không có le ok còn cái xe xô này này là uh, hủy bỏ nha ok clip meeting đấy Điểm tiếp theo cái phần tròn nó có tròn meeting đúng không là các bạn chỉ có thử vào một cái meeting của ai đó giờ các bạn muốn vào một cái phòng của ai đó thì các bạn coi một cái link hoặc là một cái id phòng nó có cũng có id hoặc là link là ghi link vào vô là thấy thành thành phạm không rồi còn hai cái này hai cái thích này ấy là cái đầu tiên là donut connect to Arduino là không không được kết nối uh, âm thanh còn đây là tắt không được kết nối cái uh, tiếng ở trong máy tính mình qua ấy còn đây là tắt cái camera mình rồi mình nhấn nút cho anh đi sau rồi lúc đó thì nó chỉ có hỏi mật khẩu ạ là không thì chủ có chủ của cái phòng nó cũng có thể là thiêu mật khẩu nha rồi thì tiếp theo là Shadow là cái này là ờ, đặt một cái ờ, một cái ờ, gì đó à cuộc họp ấy là ví dụ như có ai đó có cuộc họp hoặc học gì chuẩn bị học gì ơi là thường hay đặt báo thức rồi mới nó nó nhắc bạn là chuẩn bị bé, uh, chuẩn bị học hay gì đó đây thôi biết này kia anh giờ meeting đúng không bắt đầu vào ngày mấy mấy giờ kiểu vậy còn đây là lúc mà coi cái form này nó chạy trong mấy mấy phút bao phút còn đây là chọn kia ờ, giờ ấy giờ ở Việt Nam mình hay gì đó tỉnh nào khác rồi tiếp theo là cái này là nó đặt nó tạo nó từ tạo ra cái ID còn à, nếu mà ờ, người ta không muốn tự tạo là ID ấy là tạo ID là à, tạo ID chính luôn rồi, giờ tiếp theo cái mật khẩu ấy là các bạn có thể tự tạo ra mật khẩu cho cái phòng mình. Đấy. Đây mật khẩu là gì thì các bạn rồi còn cái video ấy video mút mới vô ấy, nó có bật hay không còn này nó có chia sẻ màn hình hay không rồi tiếp cái ờ, đó, âm thanh tiếp theo là âm thanh gì đó telephone cái cuộc gọi âm thanh cuộc gọi âm âm thanh máy tính còn đây là âm thanh của quả mình máy tính luôn các bạn thích vào còn cái đây ờ, là cái ờ, gì ta à cái lịch đấy nó chọn google lịch google lịch khác lịch outlook còn các bạn bật vào à, nâng cao ấy thì nó phải bật bật là nó có bốn cái là bật cái đợi bật cái uh, bật cái wow trước khi mà cho bạn đi vào trước rồi trước khi mà uh, chuẩn bị bắt đầu cuộc cuộc uh, gặp gỡ ấy uh, tiếp theo là tắt tắt kia uh, chia tắt kia âm thanh chia sẻ ở trong entry ok còn cái cũng có mấy là uh, nó sẽ tự động quay quay cái phong trong uh, trong máy tính luôn là chú cùng lúc các bạn mà lẹp xong rồi các bạn nhấn nút chi do rồi Giờ xong cái phần hôm đâu đúng không Giờ tiếp tục để chat Thì cái phần chat này là Nó không có vô phòng Mà mình có thể chat với các bạn của mình Giờ giống như trên Facebook Messenger đấy Và à, cũng có thể là à, Mình có thể tự tạo lên nhóm của mình Để mới làm Coi cái phần này xe nè Cái phần này có thể nói chuyện nha Đây là phần app à để nói chuyện ấy, thêm một cái app nào đó nhưng mà do đây là cho máy mình nên là nó không có thêm app cái này trong này nó cũng có thể nói nói với baby với facebook luôn nó nói facebook về đây nói chuyện được luôn nó có cái thêm app là thêm messenger vô đỡ mày nó nói chuyện baby với messenger mẹ ở trong dơm luôn còn cái này là những cái mà nó cái bạn thường hay bật cái dùng luôn và đây là O'Brien Chọn mấy cái uh, tiệp của mình này Tất cả các tiệp của tôi Nó y hệt như là bạn uh, Bạn có thể lưu trữ mấy cái tiệp của bạn trong đó Y hệt như Google Drive Và Start đẹp PC coi Thì uh, Cái này chỉ uh, uh, Nên mình là nói chuyện uh, Nói nói chuyện Còn đây là những cái gì ta à, lời lời mời danh à, danh dạ là cái này là nó sẽ à, tạo nó sẽ mời bạn đi nó sẽ có ai đó à, mời các bạn đồ ok tiếp đây là con contact danh dạ thì nó thì các bạn có bật danh về lên rồi với các bạn chọn các bạn tìm kiếm ai đó giờ là ví dụ như là các bạn muốn tìm kiếm ai đó và thấy người đó lâu gọi giờ lúc mà mình tắt cái là lần sau tắt rồi ấy thì ờ, lần sau mình cũng muốn ngày mai mình cũng muốn gọi nhưng mà mình quên mất rồi nên là ờ, trong này nó có danh dạ để mấy cái bạn lưu mấy cái số người ta vô lưu người ta lưu số người ta đồ để mấy cái bạn có thể nói chuyện với người ta lại đấy còn tiếp cái cuối cùng là cái meeting thì cái này nó chỉ tạo ra một cái phòng phòng phòng của mình các bạn muốn các bạn nhấn start là ok tay tách tách coi đây kìa thấy không lao giờ nó đang đợi đợi người ta vô à coi thử có ai vô không lên nó chạy rồi giờ lúc này mình đặt cái kiểu mấy lịch uh, lịch nhắc ấy định mấy của cái uh, ờ, phong rồi tắt rồi rồi tiếp theo ấy, cái này là cái copy intervention là copy cái link đấy copy cái link của cái phong này tiếp theo cái này là chỉnh sửa chỉnh sửa cái phong còn cái cuối cùng là cái này xóa xóa cái cục gập gỡ đó rồi còn cái này còn cái phần dưới cho meeting intervention là ờ, bật lên cái phần mà mời ấy phòng mời cái cuộc mời vô phòng ấy đấy nó sẽ ra hết tất cả thông tin rồi giờ cái upcoming này hai cái hai cái là upcoming là nó chỉ có mấy cái phòng chuẩn bị mà ờ, mình đã đặt mình đã đặt một cái phòng uh, ờ, hiện ấy là đây sắp tới là nó chỉ là upcoming còn cái đẹp là những cái mà chúng ta để quay quay cuộc uh, những khoảnh khắc trong uh, cuộc gặp gỡ như vậy <laughs> rồi với các bạn muốn thêm thì các bạn thêm như này bật về các bạn thêm những cái uh, gì ta phòng mà đỡ mà đặt đặt một cái phòng ấy đặt phòng trong google lịch Google đặt phòng trong Outlook như vậy rồi thì giờ các bạn uh, tiếp theo là các bạn thấy cái phần uh, phần mềm kia ờ, coi cái con chuột mình đang chỉ không đây các bạn nhấn vào các bạn thấy là coi setting setting này là cài đặt ấy các bạn có thể cài đặt uh, tất cả mọi thứ các bạn muốn là cái này uh, những cái này thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở phần sau nha rồi thì uh, cái every API ấy là nó, nó là cái nick của mình nó đang tồn tại còn cái uh, Airway ấy là là đang bận còn cái do not distract ấy thì uh, có nghĩa là các bạn không muốn cho ai uh, nói chuyện với mình uh, không ai nói chuyện với mình trong lúc mình đang bận là trong vòng mấy phút uh, cỡ 20 phút uh, 4 tiếng 8 tiếng để mà mình làm việc gì mình muốn và cái này là thay đổi cái bức ảnh ờ, đại diện của mình rồi rồi giờ giờ tiếp theo nó có try top future là uh, thử mấy cái uh, chức năng mới của dơm ngoài đây là hip có nghĩa là uh, gì ta à cái này là giúp đấy nếu các bạn không biết cái gì trong này các bạn có thể giúp các bạn uh, giúp là đợi giúp cái gì giúp uh, gì ta à, giới thiệu về dơm rồi cái này tip center là xe ta à, các bạn uh, vào trong một cái uh, một cái trang web mà hỏi hỏi đáp hỏi hỏi đáp trong dơm hỏi đáp lõi trong dơm ấy rồi còn cái cuối cùng là ờ, gửi lỗi để mấy người để mấy uh, um, những người tạo ra mấy là chỉnh chỉnh sửa sửa lại cái phần đó còn cái dưới chat for update là uh, xem bẻ cập nhật rồi switcher postrat view là cái bạn cho nó chuyển sang cái kiểu mà kiểu màn hình nói màn hình thu nhỏ kiểu thu nhỏ cái kiểu điện thoại các bạn không thể up lên được trừ khi các bạn nhấn vào các bạn nhấn vô là switch to landscape view là nó vô lại được nó chuyển sang chịu mà khu đất lại rồi thì cái hai cái cuối cùng là cái này là switch acun và side out switch acun là ờ, là các bạn ờ, cái này là các bạn chỉ có thể chuyển tài khoản chuyển sang nick khác à, bằng cách là switch acun và cái size out là các bạn sẽ đăng suốt thoại cái nick này rồi và ở dưới cùng là nó sẽ là mua bản viên các bạn mua bản viên đỡ ma được là trải nghiệm tốt nhất của dơm luôn đấy rồi vậy thì mình đã dạy cho các bạn cách uh, tải và sử dụng dơm rồi đúng không thì giờ xin chào các bạn xin chào và bye bye nha thì uh, mình sẽ làm phần lần sau mình sẽ làm phần uh, cài đặt châm dơm nha rồi xin chào các bạn và bye bye bye tất cả